hành người ngoài hành tinh gây chấn động phu Nhật Bản. Giả sử nếu ai đó đột nhiên vỗ nhẹ vào lưng bạn, chắc đa số mọi người đều sẽ bị giật mình. Khi ngoảnh đầu lại, bạn thấy đó là một người bạn thân thì sẽ mỉm cười. Tuy nhiên, nếu bạn quay đầu và chợt thấy một sinh vật kỳ dị đang vỗ lưng mình, một người ngoài hành tinh, vậy cảm giác đó sẽ như thế nào? Chỉ e là bạn sẽ bị dọa sợ đến kinh hồn bạc phía. Một cậu bé người Nhật đã trải qua khoảnh khắc khó quên như vậy trong đời. Và sau đó, trải nghiệm được mô tả bởi một người phụ nữ Nhật Bản khi đang lái xe cũng đủ khiến cô hải hùng. Các câu chuyện dưới đây là những sự kiện rất đáng tin cậy, được nhiều người chứng thực và là những trường hợp nổi tiếng nhất xảy ra ở Nhật Bản. Cảm giác ra sao khi được người ngoài hành tinh vỗ vai? Câu chuyện xảy ra tại tỉnh Yamanashi ở Nhật Bản. Mức độ tỉnh Nhật Bản tương tự như các tỉnh ở Trung Quốc và các bang của Hoa Kỳ. Trong đó, Yamanashi là tỉnh nằm giữa Tokyo và Nagoya. Ở rìa tỉnh này chính là núi Phú Sĩ nổi tiếng. Thành phố Kofu là thủ phủ của tỉnh Yamanashi, cũng là nơi diễn ra sự cố người ngoài hành tinh. Theo báo cáo, khoảng 18 giờ ngày 23 tháng 2 năm 1975, có hai học sinh lớp 2 của trường tiểu học Kofu Yamashiro cùng nhau chơi đùa trên một bãi đất trống. Hai cậu bé này là anh em họ, nhân dịp đại gia đình tụ họp quay quần đã cùng nhau đi tới bãi đất cách đó không xa để chơi. Đột nhiên hai đứa trẻ nhìn thấy hai vật thể bay màu cam phát sáng. Một vật thể bay thẳng về phía bắc, cái còn lại bay hướng về phía hai anh em. Ngay lập tức đi đến vị trí chỉ cách đó một đoạn 10 mét và lơ lửng bất động trên không trung. Hơn nữa, thứ này còn bắt đầu chụp ảnh hai cậu bé. Tại sao nói đó là chụp hình? Vì hai học sinh tiểu học mô tả UFO ở ngay trên đầu, hai em có thể nhìn thấy đáy của UFO và một ống thẳng đen đang thò ra chỉ về phía mình. Ngoài ra, hai em còn nghe tiếng rắc rắc, rắc rắc như tiếng những phanh nút chụp ảnh. Lúc ấy, cả hai hốt hoảng đến nỗi định chạy về nhà, nhưng UFO vẫn bám theo không rời. Cái khó ló cái khôn, hai cậu bé chạy đến một nghĩa trang thuộc quản lý của ngôi đền và nấp sau một tấm bia mộ cao. Có thể bởi vì nơi này là nghĩa địa thuộc quản lý của chùa, cho nên người ngoài hành tinh không dám quấy rầy nơi tu hành hoặc kinh động người chết. Chỉ chốc lát sau, UFO bám cứng không buông ấy cuối cùng cũng đổi hướng và bay về phía Bắc. Hai đứa bé thấy thế thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu trở về nhà. Tuy nhiên, khi đi đến cánh đồng trồng nho, hai em bỗng nhìn thấy một chùm tia sáng như ngọn lửa đang cháy. Tò mò, hai cậu bé quyết định đi về phía phát ra ánh sáng. Lúc cả hai tiến lại gần, ánh sáng thình lình bắt đầu nhấp nháy và biến mất. Đợi hai em đến gần nữa, ánh sáng chuyển sang màu trắng xanh. Hai cậu bé nhìn kỹ lại thì phát hiện Hóa ra đó không phải là cái gì đang cháy, mà chính là UFO khi nãy truy đuổi mình. Có vẻ sau khi từ bỏ việc theo dõi bọn trẻ, UFO liền tới nơi này để điều tra. Thanh ngữ Anh có câu, tò mò hại chết con mèo. Hai cậu bé tuy sợ hãi tột độ nhưng tính hiếu kỳ của con trẻ cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhìn quanh, chúng nghĩ rằng có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào và chắc cũng không có gì nguy hiểm nên đã lại gần quan sát nó hai cậu bé phát hiện vật thể bay có đường kính ước chừng 5 mét và cao 2 mét. Phần đáy có ba bánh răng phục vụ cho việc hạ cánh. Toàn bộ bề mặt thân máy trông giống như một màn bạc hoặc như thép không gỉ. Trên thân máy có 5 ký tự được viết theo chiều ngang mà hai em chưa từng thấy trước đây. Hết thảy sự việc giống hệt như hình dung của chúng ta về đĩa bay của người ngoài hành tinh. Hai cậu bé sau khi quan sát được khoảng 5 phút, chợt nghe thấy có tiếng động và một cánh cửa được mở ra. Chúng nhìn thấy một gã kỳ dị đi ra từ UFO với làn da màu sô-cô-la và những nếp nhăn đáng sợ trên khắp thân thể. Đây có phải chính là người ngoài hành tinh trong truyền thuyết? Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, cả hai định bỏ chạy, nhưng không hiểu sao, cả kỳ dị kia lại có thể vòng ra sau lưng bọn trẻ và vỗ vai một đứa. Đứa trẻ vừa quay đầu lại, thấy gã này suýt nữa ngất đi vì quá sợ hãi. Nó nhanh chóng sùi lơ, ngã thẳng xuống mặt đất. May thay, Gã không hề cố ý làm thương tổn đứa bé mà chỉ xoay người và quay lưng bước đi. Phải chăng người ngoài hành tinh đã đọc được cách chào hỏi người trái đất, chỉ có điều nó quá dọa người. Đứa bé còn lại thấy người ngoài hành tinh đã đi mất, vội vàng kéo đứa trẻ trên mặt đất lên và cùng nhau chạy về nhà. Theo lời kể của hai cậu bé, sinh vật này cao chừng 1,2 đến 1,3 mét, tương đương với chiều cao của một đứa trẻ. Da của nó có màu sô-cô-la, không có tóc hai tay rất thính và to, dường như có một lỗ ở giữa. Mặt đầy nếp nhăn, miệng lộ ra ba chiếc răng. Mặc trên thân một bộ quần áo màu bạc, đeo đai lưng và còn dắt một thứ giống như dạng súng. Bàn tay có bốn ngón và hai ngón ở bàn chân. Mặc dù lúc đó người ấy đang đi giày nhưng các ngón chân tách ra nên có thể nhìn thấy rõ hai ngón. Về tới cửa, hai cậu bé vội vàng hô hoáng gọi người nhà sau đó, hai bà mẹ và anh trai của một trong hai đứa trẻ cũng theo chúng cùng đến hiện trường. Nhìn thấy ánh sáng màu đỏ cam lập lòe trong vườn nho. Một trong hai bà mẹ chạy đi tìm cha chúng tới. Người cha xách cây gậy chạy ra cùng nhìn thấy một vật thể lạ phát sáng như vậy. Đúng lúc mọi người chuẩn bị tiến lại gần để nhìn rõ hơn, thì đột nhiên vật đó phát ra ánh sáng trắng chói lóa. Sau đó, ve một cái biến mất tại chỗ. Mẹ của một đứa trẻ cũng thấy một vật thể bằng bạc lơ lửng trên không trung Cha của đứa bé thì thấy được ánh sáng. Lúc sau ánh sáng biến mất, lời khai của người mẹ đã được ghi lại vào thời điểm đó, về sau được đưa ra công khai trên một chương trình truyền hình có tiết mục liên quan đến vấn đề này. Cuộc kỳ ngộ của cô gái Nhật Bản Trường hợp của hai học sinh tiểu học Nhật Bản cũng được các nhân chứng khác chứng thực. Cùng ngày, một người phụ nữ xác nhận đã từng tiếp xúc gần với những người ngoài hành tinh này và cũng bị làm cho khiếp sợ Chập tối hôm đó, một nữ nhân viên tiếp thị địa phương lái xe đến làm việc tại khu vực gần nơi hai đứa bé nhìn thấy UFO. Khi ấy xung quanh vườn nho vẫn còn mở, bỗng con gái chợt nghe tiếng ầm ầm tựa như pháo nổ. Sau đó cô lái xe men theo lối mòn cạnh vườn nho thì thấy hai đứa con nít đang đứng giữa đường. Lúc đó cô ấy cho rằng hai bóng người mình nhìn thấy là trẻ con vì chúng rất thấp, vóc dáng chỉ tầm 1,2 đến 1,3 mét. Xong, mặc dù cô ấy đã nhấn còi liên hồi để ra hiệu hai đứa trẻ vẫn không chịu nhường đường. Vì vậy cô quyết định sẽ cẩn thận lái xe bên lề. Nào ngờ, một trong những đứa trẻ đột ngột xoay người, úp mặt vào trong tay lên kính chắn gió rồi nhìn vào trong xe. Điều này khiến cô hoảng sợ. Chỉ thấy đứa trẻ này trên mặt và tay đầy nếp gấp, mặt màu xám cho, hai bàn tay trông như móng rùa đen. Dù bị dọa đến hú vía, nhưng ngay cả trong mơ cô cũng không tưởng tượng nổi rằng sẽ có một ngày mình gặp người ngoài hành tinh. Vậy nên khi đó, Cô chỉ nghĩ hai đứa trẻ này có lẽ đang mặc trang phục diễn kịch, thật giống kiểu trẻ em phương Tây dùng để hóa trang thành quỷ trong lễ Halloween, rồi đi tới từng nhà xin kẹo. Nhưng đứa trẻ sao mà can đảm như vậy, không tránh xe, lại còn dám nằm trên kính chắn gió. Cũng may không có chuyện gì xảy ra. Kết quả sau khi đứa trẻ bỏ chạy an toàn, cô đã nhanh chóng đạp ga tăng tốc và phóng xe về phía trước. Trùng hợp là khi phụ nữ lái xe đến nhà của hai học sinh tiểu học kể trên, cô ấy từ vườn nho đi ra, hai gia đình đã giữ xe ngăn lại và hỏi cô có nhìn thấy người ngoài hành tinh không. Vì chẳng hề đem chuyện hai đứa trẻ liên hệ với người ngoài hành tinh nên cô ấy đã đáp ngay mà không cần suy nghĩ. Không ạ. À. Sau này khi xem những gì tờ báo mô tả về câu chuyện của hai cậu bé cùng với người ngoài hành tinh, cô mới chợt nhận ra. Trời ơi, đứa trẻ gặp hôm đó hoàn toàn không phải là một con người, hóa ra đó là người ngoài hành tinh. Rõ ràng rành trước mặt mình mà chỉ trong ngăn cách bởi tấm kính chắn gió của ô tô sự việc thật không dám tin ấy lại xảy ra với mình E rằng về sau mình sẽ còn mơ thấy người ngoài hành tinh nữa Người phụ nữ đã đưa ra lời khai của mình về vấn đề này vào năm 1982 7 năm sau vụ Cô Phu Pháp y và điều tra Đương thời một chuyên gia ngành X-quang khi nghe tin báo đã đến nơi xảy ra sự việc để tiến hành điều tra Kết quả, ông phát hiện năng lượng bức xạ nhân tạo còn sót lại tại địa điểm nơi UFO hạ cánh khi ấy, các phương tiện truyền thông cũng đều đã đưa tin về nó. Sở dĩ nguồn phóng xạ là nhân tạo bởi chu kỳ bán rã của nó rất ngắn, không giống bất kỳ nguyên tố phóng xạ tự nhiên nào trên trái đất, nên được nhận định là phóng xạ nhân tạo. Trong tài liệu thu thập được từ vụ việc ở Kofu, ngoài lời khai cụ thể của hai cậu bé cùng với các bên gia đình hai em và người phụ nữ nói trên, còn có quản lý của trung tâm môi trường thành phố Kofu cũng tận mắt chứng kiến vật thể bay cất cánh từ vườn nho. Ngoài ra còn một nhà văn tên là Kageyama Mission, ông xác nhận rằng mình đã chứng kiến vật thể bay. Hơn nữa, còn có một vị trụ trì của ngôi chùa gần đó cũng tự mình nhìn thấy một vật thể phát sáng có kích thước bằng quả bóng bàn trên bầu trời, chợt lóe lên và lung lay mấy cái, sau đó trầm xuống rồi biến mất. Lúc ấy, hãng truyền thông địa phương Yamanashi Dali Shibun cũng đã tới hiện trường để điều tra. Kết quả phát hiện ba trụ bê tông đổ xuống khu vực trồng nho, lưới thép bao bọc trụ bê tông bị đổ còn một mảnh lớn đã bị trọng lượng nặng đè lên, in hằn vài lỗ trên mặt đất. Ngoài ra, họ còn phát hiện dấu vết của bánh xe cán qua trên mặt trụ. Bởi sự việc được nhiều người chứng kiến, nên người ta công nhận rằng câu chuyện đó là có thật. Đồng thời, nó còn được viết vào lịch sử thành phố Kofu và được nhà văn Nhật Bản, nhà nghiên cứu huyền bí và nhà khoa học về UFO, ông Shinichiro Namiki, ghi lại trong ấn phẩm của mình, Sự cố Kofu. UFO rơi vào công viên Liên Xô. Không chỉ ở Nhật Bản, trẻ em ở nhiều nơi khác trên thế giới cũng được chứng kiến người ngoài hành tinh và UFO xuất hiện. Vụ việc ở Liên Xô cũ chính là một ví dụ điển hình cho điều này và cũng khiến những đứa trẻ ở trong công viên tại Liên Xô khiếp sợ. Tuy nhiên, những người ngoài hành tinh xuất hiện ở Liên Xô cũ hoàn toàn khác ở Nhật Bản. Họ không chỉ cao tới 2,7 mét mà còn có ba con mắt hơn thế, họ còn sử dụng công cụ làm cho một đứa trẻ lúc đó bị mất trí nhớ. Đến nay, loài người vẫn không thể hiểu được phương pháp ấy là gì. Theo tờ báo The New York Times, ngày 11 tháng 10 năm 1989, cựu cảnh sát Liso Sergei A. Marvezes nói rằng ông đã chứng kiến tàu vũ trụ hạ cánh trong công viên tại Voronezh vào ngày 27 tháng 9 năm 1989 Ngoài ra còn có người ngoài hành tinh bước xuống từ tàu vũ trụ. Đó không phải là ảo ảnh, đó hẳn là một vật thể bay trong không trung. Tôi nghĩ rằng mình là quá mệt mỏi nên nhìn thấy ảo giác, nhưng tôi dụi mắt nó vẫn không biến mất. Mang về Yes nói về hãng thông tấn xã Nga, TASS, cửa hầm của UFO được mở ra. Một người ngoài hành tinh có ba mắt bước ra, mặc bộ đồ bảo hộ màu bạc và đi ủng màu đồng, cao khoảng 2,7 mét cũng xuất hiện với người ngoài hành tinh này còn có một người bạn đồng hành và một người máy. Sở dĩ Mark và jess nhận định kẻ thứ ba là một người máy vì nó rõ ràng không phải là người ngoài hành tinh. Sau khi bọn họ xếp thành hình tam giác, robot có lẽ đã được kích hoạt và trở nên linh động. Một cô bé đã hét ầm lên khi nhìn thấy chúng. Kết quả là những người ngoài hành tinh này biến mất một chập rồi xuất hiện trở lại. Họ lấy thứ trông giống như một khẩu súng và bắn vào người đứa bé, khiến cho cậu bé ngay lập tức biến mất không dấu vết. Đến khi người ngoài hành tinh và UFO rời đi, cậu bé mới xuất hiện trở lại. Cùng lúc đó, những cư dân khác của thành phố cho biết đã nhìn thấy một quả cầu màu đỏ thẫm có đường kính khoảng 3 mét hạ cánh trong công viên. Vật này xuất hiện tại thành phố Fornis cách thủ đô Moscow khoảng 483 km. Năm đó, trong khoảng thời gian này, từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9, cư dân địa phương đã báo cáo nhiều lần nhìn thấy UFO. Nhưng khi các nhà điều tra chạy đến hiện trường, Họ chỉ đo được hiện trường mức độ phóng xạ của CS tăng lên mà không thể nào chụp được dấu tích của chiếc đĩa bay. Đối với những đứa trẻ tận mắt chứng kiến UFO hạ cánh trong công viên, chúng đều được tiến hành phỏng vấn riêng. Khi được yêu cầu vẽ những cảnh tượng chúng nhìn thấy vào ngày hôm đó, tất cả đều vẽ các vật thể hình quả chuối tiêu lưu lại dấu ít trên bầu trời. Còn cậu bé bị trúng đạn và biến mất rồi trở về, thì đầu óc trống rỗng và không nhớ gì về UFO cả. Trên thực tế, các sự kiện về người ngoài hành tinh đến đây đã không còn là điều bí mật và nó gần như đã sẵn sàng lộ diện. chỉ biết chừng trong tương lai không xa, một số cơ quan mật vụ sẽ công khai những bí mật về người ngoài hành tinh cho công chúng. Khi đó, loài người có lẽ lại có thêm nhận thức mới về bản thân và các sinh mệnh khác. Vậy thì thật là thú vị.